À, chào các bác nhá Chào mừng các bác đến với lại kênh youtube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá à, Như là clip trước tôi đã đăng tải về cái lèo ngụy trang Lèo ngồi nhá Đây là cái mẫu lèo cao 1m2 Lô hàng mới về Cái mẫu này là đặt khá lâu rồi, đặt từ đầu năm đến giờ Mới có hàng về nhá, để phục vụ các bác Mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ với lại 5 đầu số điện thoại quen thuộc của shop nhá à, Sau tôi sẽ gắn một số điện thoại xuống dưới bên dưới màn hình các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại nhé à, như các bác đã thấy đây là cái nào ngụy trang dạng ngồi dạng bung và clip trước tôi đã giới thiệu rồi thì là giới thiệu sơ với các bác thôi à, cửa chính này hai khóa này à, ba cửa sổ này nha ba cửa sổ một cái này à, hai cái này à, ba cái này nhá ba cửa sổ màu là màu ngụy trang đá khô chất liệu là chất liệu vải dùng không thấm nước nào là nào tròn quấn tròn nào bung có cả đấy nhá có đấy để chống uh, muỗi chống dím chống côn trùng nhá cho các bác đi uh, săn bẫy đấy một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho các bác đi bẫy gà đi các khu nhá à, clip này tôi giới thiệu uh, và hướng dẫn cho các bác về cái cách mở cách gấp cái nào này thì đối với cái nào mẫu lô hàng lần này thì nó đã có cải tiến đó là cái dây đeo dây đeo thì sẽ là đeo đeo kiểu ba đô sau lưng như này nha các bác nhé không phải sách dây nữa đó, kiểu ba đô sau lưng đây. Vâng. rồi còn bác nào mà cẩn thận hơn muốn bảo vệ cái nào mình tốt hơn thì các bác có thể mua cái ba lô dành riêng để đựng nào thì cái ba lô này ngoài cái ngăn đựng nào ra như cái này này à, tôi đã bỏ nào vào trong này rồi này ngoài ngăn đựng nào ra này thì còn thêm hai ngăn phụ nữa để các bác để đồ nhé thế còn đối với cái ba lô này đã được một cái nào này, thì nó cũng rất là rộng rãi nó vẫn còn diện tích để các bác đặt để theo phụ kiện nhé dò bẫy hay là gì đó vẫn để được nhé thế đây là cái ba lô đặc biệt để đựng nào Đấy. thì đây là cái cách hướng dẫn cho các bác cái cách uh, mở này cách gấp cái nào này cái nào này gọi là nào ngồi leo tròn nha các bác nhé đây thì lô hàng thực tế có như nào giới thiệu cho các bác như vậy nhé Đấy. À, ờ, lô hàng lần này thì nó sẽ không có bốn cái cọc sắt đâu nhé không có bốn cọc sắt ghim ở xung quanh tại vì nhiều khi cái đấy là anh em không bao giờ dùng tới lô hàng này sẽ không có nữa nhé. ở phía ngoài này nó có thêm một cái túi bóng này để các bác để thêm đồ này nhé. đấy. À, để bung cái nào này ra các bác luôn luôn là giữ im tay và luôn luôn tôi hướng dẫn cho các bác là ờ, của bền tại người các bác ờ, bật nó từ từ thôi thì nó không gây ra tiếng ồn là con bổi nó không bị sợ và cái nào mình được bền nhé các bác nhả tay ra dần dần đấy nhả tay dần thôi đấy, nhả tay dần nó không gây tiếng ồn này rồi à, sau đó các bác mở một cái cửa sổ ra cho nào cửa sổ các bác mở ra nhé để cho nó hút hơn, mở ra thì các bác bắt đầu bén các bắt đầu bén cái nào ra rồi con bén ra này rồi. các bác kéo cái góc này ra kéo góc này ra nhé đó. Ờ. Thì khi lúc này các bác mở cửa sổ ra là nó sẽ hút hơi vào trong hút hơi vào trong là giúp cho cái nào của mình tròn nó giúp cho cái nào mình tròn đây là các bác mở từ từ như vậy nhé à, ờ, cửa chính này Đấy, cửa chính này hai khóa các bác nhé luôn luôn là hai khóa Đấy. đây là cái cách mở cách mở nhá còn ngược này cách gấp cách gấp thì các bác ép nó xuống ép chéo góc nó xuống này các bác ép góc nào cũng được ép chéo góc xuống nó kẹp lại thành miếng như này và những cái đầu thừa này các bác nhét vào trong à. ở dưới này cũng vậy cái đầu thừa này các bác nhét vào trong Đấy. để cuốn được cái nào này thì các bác cuốn gọn như này thành một miếng này rồi nói chung là nó có rất nhiều cách gập các bác có thể bắt tròn bằng cái là được ngay nhưng mà đấy là trong cái việc quen tay rồi còn tôi hướng dẫn cho các bác cái cách đơn giản nhất là các bác chống cái đường nhỏ này xuống này chống đường nhỏ này xuống chân mình hơi nhõm vào đây để mình điểm tựa nó không bị xoay các bác vít nó xuống này đấy, vít này nhá để tay ở giữa này vít xuống này à, một tay này tay phải nhá các bác cầm vào đây à, tay trái các bác cầm vào bên này bây giờ các bác đưa tay phải xuống trước này đấy, em quay sang anh em nhìn nó rõ nhá đấy, dùng gần này đưa lên hàng trước này và cái đẻ này xuống gập nó vào để cái vòng này các bác có thể gập xuống dưới hoặc gập lên trên đào được hết nhá à, rất đơn giản thôi nó đã gọn gàng rồi nhá. đấy này đã hoàn thành nhé các bác nhé đây tôi làm lại các bác xem này à, làm lại các bác xem này Thế các bác gặp bọn này rồi các bác kéo cửa sổ xuống này cho nó gọn nhá đây vít nó xuống này các bạn ấn tay phải xuống góc này này ấn tay phải góc này đây các anh nhìn này tay phải đây ấn xuống trước này còn tay trái nó từ từ nó dìm xuống nó dìm xuống dần và đẩy cái này vào đẩy này vào hoặc là các bác nhét cái này xuống dưới cũng được rồi bắt đầu mình lựa lại cho vòng tròn nó được nào nó là hoàn thành nhá đây ta làm lại cho các bác rất từ từ thôi rất từ từ thôi Đấy viết thấp nó xuống bây giờ mình xác định là tay phải này tay trái này bây giờ bác cầm tay phải ấn tay phải xuống trước này ấn tay phải xuống trước này ấn tay phải xuống trước nhá rồi còn tay trái còn này dìm xuống dìm xuống tiếp còn nửa này các bác ốp vào đây đấy còn không thì cái nửa này các bác dìm xuống dưới này cũng được kiểu gì cũng được hết nhá nửa này các bác ốp vào đây luôn rồi hoàn thành nhá là đút vào trong cái vỏ Đấy. nhiều các bác là chưa chơi quen mới nhận được gấp lại rất là khó Đây, các bác theo dõi kỹ giúp tôi nhá theo dõi kỹ giúp tôi Đấy, gập cái nào gọn thành miếng mẹt như này nhá thành miếng mẹt như này chống đằng nhỏ xuống dưới chống đằng nhỏ xuống dưới hơi ấn cong xuống như thế này để tay ở giữa hơi ấn cong xuống tay phải cầm một góc tay trái cầm một góc các bác luồn tay phải xuống trước luồn tay phải xuống trước ấn sát này ấn sát dưới này Đấy, các bác nhìn này luồn tay phải ấn sát dưới để gần vào đây khi lúc này nhá các bác dìm nốt tay trái xuống dìm nốt tay trái đây, và các bác rút tay phải ra kéo nửa chân này ốp vào đây Đấy, các bác thấy không cái này ấy, là của bền tại người mình càng làm nhẹ nhàng bao nhiêu thì nó càng bền bấy nhiêu chứ còn mình mà vặn quá nó không biết vặn cái thanh này là thanh ờ, khung rồi này là thanh ờ, thép bẹt nó sẽ vặn lên là sẽ rất là nhanh hỏng nào đây là cái cách gấp nha các bác nhá dở ra này các bác cứ dở từ từ thôi đừng có để nó bung mạnh quá nó phật mạnh quá thì cũng không được bền lắm và thứ hai nữa là các bác nhá cái nào này này đây có để ý đây quan sát này ở giữa này này nó có một cái chỗ dán Đấy. cái chỗ này ấy, là chính là cái vòng của hai cái cái khung thép này này nó chập vào nhau nó chập vào nhau nó nối ở cái này thì trường hợp mà lâu ngày mình dùng nó nhão nó có tuột ra ấy, thì các bác cũng tự chỉnh lại được cắm nó vào lại và lấy kìm bấm bóp vào lại nhé thì cái này là cái cái cái chi tiết ờ, của nó là như thế nhé ai nào ờ, nào nào bung cho các bác đi rừng nhé Ờ, chúc các bác thao tác thành công nhá rồi xin chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau